Chào các bạn Chuối là một cây dễ trồng cho năng suất cao Và có thể trồng trên nhiều nền đất khác nhau Trồng bất kỳ ở đâu cũng được Miễn là những cái vùng đất nó cao Và nếu như chúng ta nắm bắt được một cái bí mật này Thì chuối sẽ cho một năng suất tuyệt vời Và chất lượng quả ngon, thơm Bùng to lại nhiều số quả trên này tăng Và ngày hôm nay thì do tình hình dịch Covid cho nên là à, công ty của chúng tôi không thể đi làm trên các trang trại nhà vườn được mà chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn bón phân silic và nói một cái bí quyết để các bạn giúp cho chuối sinh trưởng phát triển tốt à, năng suất chất lượng cao thì sau đây mời các bạn đến với khu vườn tạm của Thanh Tân vâng, các bạn theo chân tôi nhé đi vào vườn bón phân cũng như là chiêm ngưỡng những buồng chuối đã đang chuẩn bị được thu hoạch các bạn ạ. Chuối dùng phân Silic hoàn toàn không sâu bệnh các bạn ạ. Lá màu xanh nõn chuối như này. Cây rất đẹp. Đây. Mời các bạn vào vườn cùng với Thanh Tân nhé để xem chuối vùng dùng phân Silic hiệu quả như thế nào. buồng to như này các bạn này quả đẹp này và buồng này đang hứa hẹn rất là nhiều lại và cây rất là đẹp các bạn cây to thân của nó to như thùng sơn như này các bạn này đây to như thùng sơn và đây là được trồng trên một cái nền đất bê tông cây con rất nhiều nhưng mà rất mập cây con thì rất nhiều nhưng rất mập và cây con này chúng tôi sẽ đánh ra để nhân giống các bạn ạ đấy và sau đây chúng ta đến với một buồng tưới thứ hai đây chúng ta trước hết là cũng xem cái thân của nó này thân đây thân to như thế này và buồng này cũng là một buồng hứa hẹn hiện tại bây giờ buồng này là chín mươi lải rồi buồng này được 10 lải rồi các bạn ạ nay được 10 lái rồi các bạn ạ Đây Mà bi to như thế này các bạn này Bi to như này Và đây tôi Chiếu lên đây Cái này được 10 lái các bạn Quả đều Dùng phân silic thì quả Gót, nải gót cũng như là Lải đầu các bạn nhé này có cũng như này đâu đấy rất là đều và cái cái này là gọi là cái tai của nó cái tai của nó đây bà các bạn này nhiều vô kể và nó rất là dai cái tay này nó sẽ giữ được cho đến tận lúc chuối chín thì các bạn nhìn cái tay của nó đều tăm tắp luôn và chuối dùng phân silic thì nó rất là thơm cho nên là ong bướm lên đậu nhiều các bạn ạ Đấy. đây và sau đây chúng ta đến với buồng thứ ba các bạn này đây chúng ta có thể thấy những ống chuối của chúng tôi ống nào cũng to như thế này các bạn này ống nào cũng to như thùng sơn như này đấy cây rất là đẹp cây sạch sẽ đẹp và ở đây hoàn toàn không bị sầu cây đấy, mầm của nó thì rất là mập mầm rất là mập và đây chúng ta đến tiếp với khóm chuối này. Thực ra khi trồng thì chúng tôi không có ý định là, để thu hoạch Và mình cứ trồng để cho mát nhà thôi Thì tôi cũng không để ý Nhưng mà gần đây thì thấy Sau đó thì chúng tôi có rắc à, phân silic Cho chuối là mỗi gốc là lâu lâu thì mình rắc khoảng hai lắm cho nó thì mình thấy là buồng nó, nó rất là sau đây chúng tôi sẽ thu hoạch cái bi này để <laughs> làm lộm các bạn ạ Phong nhiều lắm bởi vì chuối thơm mà đây các bạn này mặc dù là ra 12 lại nhưng mà cái bi của nó vẫn đẹp như này đấy vẫn to lắm vẫn to lắm ừ rất là đẹp Đấy. nhìn nải chuối mà nhìn buồng chuối mà chúng thích mê lên các bạn ạ thích mê người vâng để cho cái buồng chuối này cho nó quả nó to nó uh, tập trung để nuôi quả tốt thì chúng tôi sẽ cắt cái cái cái cái này đi để cho nó tập trung nuôi quả tốt hơn đấy thì sau đây các bạn có thể nhìn thấy các bạn có thể nhìn tổng thể cái cái buồng chuối của chúng tôi. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái buồng chuối này nó Buồng này nó 12 lải các bạn ạ. hai lải. và ờ, rất đều nhau như thế này đây các bạn rất đều nhau quả xít xít xít mỗi một lải như thế này thì nó phải được khoảng độ nó phải hai chục quả đấy các bạn một lải đây một lải đây các bạn có thể đếm hộ tôi nhá nó phải đây nhá đây các bạn có thể đếm cùng với tôi này một đôi này đếm ngoài tôi hai đôi này ba đôi này bốn đôi này bốn đôi và sang bên này là năm đôi là 10 thì bên ngoài 10 thì thường thường là bên trong thì nó cũng 10 bên trong nó cũng 10 quả thế vậy thì cái nải này nải gót này mà nó đã tới 20 quả rồi thì những nải trên kia thì nó phải tới 25 27 quả các bạn ạ đây đấy nó rất đẹp như này và cái tai của nó đẹp tai của nó đẹp cho đến cái tai này nó sẽ vừa đẹp mà không những đẹp mà nó còn dai nó còn còn rất là dai dùng phân silic thì nó nằm dai cuống thì nó sẽ nó sẽ còn cái tai này cho đến tận lúc thu hoạch chuối Đấy. vậy thì ứng dụng cái cái cái phân silic này vào cho chuối mà chúng ta để bắn vào dịp tết thì nó rất là đẹp các bạn ạ đấy đây các bạn có thể nhìn thấy này chúng tôi quay từng từng nải một nhé nhưng mà bây giờ đang là tầm trưa thì quay nó có ánh nắng nên nhìn nó cũng hơi khó đấy cái quả là quả chuối nó cong nó rất là đẹp như thế này đấy nó rất là đẹp như này đây đấy rất đẹp nải nào cũng như thế nhé các bạn ạ à. đây các nải xung quanh đều đẹp như vậy đấy đây chúng ta có thể nhìn ngược lên các bạn này nhìn ngược lên một lần để thấy bùng chuối đẹp như thế nào và sau đây thì chúng ta đến với quy trình là bón phân silic cho chuối trong giai đoạn cây đang chuẩn bị thu quả Đấy, à và vâng, các bạn có thể nhìn thấy cái cây này nó không cao lắm đâu các bạn này bỏ đấy ra đâu không còn rồi đây các bạn này cây nó không cao lắm như thế này nhé cây vừa này cây vừa đấy đây chúng tôi chiếu di chuyển để cho các bạn thấy là đây cây không cao nó cây không cao lắm nhưng mà buồng rất là to và chuối dùng phân xinic hoàn toàn không đổ các bạn ạ Vâng, để giúp chuối chống đổ ngã tốt và hạn chế sầu cây hay là còn gọi sâu sâu đục thân ở giữa này các bạn này đấy và giúp cho chuối bùng to lại nhiều, số quả trên nải tăng và quả to đồng đều, hạn chế lứt, hạn chế lứt và thối trên chuối. Thì chúng ta lên bổ sung cái phân trung lượng silic silicon dioxide của công ty Tân Phát. Và ngoài cái việc mà chúng ta bón NVK ra thì chúng ta thêm bổ, chúng ta bổ sung thêm cho cái những cái chuối mà có thể là từ chuối mới trồng cho đến chuối con và cho đến chuối trong thời kỳ kiến thiết các bạn ạ thì chúng ta đều phải bổ sung và lượng bổ sung thì chúng ta sẽ bón như sau với những cái khóm chuối mà đang trong thời kỳ ra quả với một cái buồng mà 11 12 lải to như thế này thì chúng ta sẽ bón cái phân silic này là khoảng 3 nắm 3 nắm tay của 2 đến 3 nắm các bạn nhé Nó tương đương mỗi một nắm nó tương đương với một nạng Nếu nắm to thì nó tương đương với khoảng lạng rưỡi Thì ở đây là Thanh Tân đã bón phân silic rồi các bạn ạ Đây các bạn có thể nhìn thấy ở khe kẽ này này Ở trong này này Trong đây này Đây này đây. bón trước lúc bón, là bón trước khi ra hoa thì Thanh Tân đã bón cho nó khoảng 2 nắm phân silic vào đây rồi Và cũng đã bón cho nó một nắm lân xanh rồi các bạn ạ Đấy Tức là silic thì bón được 2-3 lần và lân xanh thì bón một lần Thế và trong giai đoạn này thì mình nên bổ sung thêm cái phân silic vào đây Mình có thể bổ sung là Một là mình có thể rắc vào các khe kẽ như thế này Hai là mình có thể rắc ngoài này các bạn này Đấy, các bạn cứ rắc như thế này Đấy, nếu như có điều kiện thì chúng ta lấp đất Để cho tăng sự hấp thu Còn nếu như mà không có điều kiện thì các bạn cứ để như thế này thì đem xương nó xuống rồi nó sẽ thẩm thấu dần dần vào các bạn nhé đấy và với những khóm chuối mà nó nhiều nhiều ờ, cả chú mẹ chú con nó rất nhiều như này thì các bạn cũng phải bổ sung thêm lân đấy lân ở đây thì chúng ta có thể như một khóm như này thì chúng ta cho khoảng hai nắm thì hai nắm của tôi thì nó tương đương với hai nạ đấy thì các bạn rắc giữa bụi cũng được nhưng mà lân thì chúng ta lên rắc xa quanh quanh cám và các bạn cũng có thể làm để muốn cho chuối những cái cây con này mập hơn nữa thì các bạn có thể là gom đất hết và ở đây gom vào gốc để cho nó cho nó khỏe cái không chuối để cho nó chắc không chuối và chúng ta ngoài nếu như các bạn dùng phân silic thì trong một khóm có thể là cùng một lúc sẽ có hai buồng đấy cùng một lúc có hai buồng và hai buồng đều to đều đẹp như nhau đây cái buồng này thì thì chỉ hai tháng nữa là được thu hoạch nhưng cây cây này thì cũng đang chuẩn bị là ra hoa cây cây này cũng rất là to đấy cho nên là chúng ta phải bổ sung phân silic vào cho nó thì chuối ít bị sâu bệnh ít bị sâu bệnh cây to chắc cây đấy cây to thì buồng mới to các bạn nhé đấy, cây to chắc cây khỏe cây và mầm nó ra nhiều đấy, mầm nhiều thì chúng ta à, nếu như không làm giống ở đây chúng tôi lấy mầm để làm giống còn nếu đánh mầm ra để làm giống thì chúng tôi để mầm như thế này nhưng nếu các bạn không cần giống thì các bạn có thể bỏ chặt bỏ mầm đi và sau đây chúng ta đến với khóm thứ hai ở đây chúng tôi làm demo cho các bạn hai ba khóm đây các bạn sau đây chúng ta đến với khóm thứ hai phân silic thì các bạn có thể rắc vào giữa các khe kẽ của chuối đây ở đây chúng tôi rắc rồi mà chúng tôi rắc thêm các bạn ạ đấy và cũng có thể rắc quanh tán như này đấy ở đây là hoàn toàn đá cắt sỏi nhưng mà chuối lên rất là tốt cây khỏe và không có biểu hiện của đồ ngã và lân thì các bạn cũng rắc cho nó khoảng hai nắm hai nắm đây chúng tôi không có thời gian cho nên là không vun được chuối và đây nó cũng ít đất lắm các bạn cho nên là nhưng mà chuối vẫn đẹp như này Đấy đây và tiếp tục là đến khóm thứ ba và các bạn sẽ hỏi rằng là bao nhiêu lâu sau thì chúng ta rắc lại phân xịt và lân một lần thì sau khoảng độ 2 tháng thì các bạn lại rắc cho nó lại một lần như này các bạn ạ và ngoài nếu như mình không có lân thì mình có thể là rắc NPK hoặc rắc bất kỳ một dòng nào cũng được nhưng các bạn phải bổ sung thêm phân silic thì chuối mới đẹp được chuối mi to cây to bồn to lại nhiều đẹp được Đấy. và sau đây thì chúng ta để xem vâng thưa các bạn là một cái bí mật mà để giúp cho chuối ra đúng vào dịp Tết Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mách một cái bí quyết cho các bạn là muốn để chuối ra đúng dịp Tết để ta có chuối bán được giá trị cao thì các bạn nên trồng chuối vào trung tuần tháng riêng đầu xuân thì sẽ chuối sẽ gì sẽ được thu đúng vào dịp Tết các bạn ạ đấy và những buồng chuối nào mà nó sẽ ra hoa vào đúng dòng tháng 7 đúng dòng tháng 7 thì sẽ được thu đúng vào dịp Tết cho nên là à, khi mà có chuối ra hoa vào trung tuần tháng 7 thì các bạn yên tâm sẽ được thu chuối vào dịp Tết các bạn nhé và để à, giúp chuối được à, quả to đồng đều buồng to lại nhiều số quả trên nải tăng và chuối thơm ngọt sắc mã đẹp khi bán thì được giá thì các bạn lên bổ sung phân bón trung lượng silic của công ty Tân Phát Bắc Giang à, với một cái liều lượng à, mỗi một khóm chuối thì chúng ta chỉ dùng từ 3 đến 5 nạng trên một khóm và một năm thì chúng ta bón cho nó khoảng